Chào các bạn! Thì mẫu búp bê này ở bài trước mình đã hướng dẫn cho các bạn đến cái phần đầu rồi nè. Phần đầu của mình sẽ tăng mũi dần lại ở hàng thứ bảy ta có 7 mũi mỗi chân xen hai mũi cung chân móc. Thì cái hàng mà mình móc vòng bụng ở đây nè, cái vòng ngực á, hàng đầu tiên 54 mũi thì cái phần đầu của mình nó cũng có tổng cộng là 54 mũi khi ta kết thúc cái vòng này. Thì từ cái vòng móc kế tiếp mình sẽ không cần phải tăng mũi nữa, cái vòng thứ bảy này mình sẽ có tổng cộng là 54 mũi thì tạo ra 54 chân cho vòng thứ 8 vòng thứ 8 các bạn cứ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha móc tương tự cho đến cuối hàng sau đó móc thêm nhiều hàng móc như vậy nữa cái phần mình tăng mũi ở phần đầu bao nhiêu hàng thì các bạn sẽ móc lên cho mình bấy nhiêu hàng đều ha như vậy là ở đây mình sẽ kết thúc ở hàng móc thứ 14 móc vào chân móc đầu tiên một mũi dời sau đó lên một xích cắt len để mình thay màu ha mình sẽ thay màu để tạo cái phần đầu bên trên đưa cho mình sợi len ra phía sau các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc nằm phía sau của sợi len thừa sau đó mình cũng bắt đầu móc mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho đến cuối vòng ta hoàn tất hàng thứ 15 kết thúc nè đến cái hàng thứ 16 thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc nằm bên trong nha đây thì mỗi chân móc nó sẽ có hai đường móc một đường nằm bên trong và một đường nằm bên ngoài nè thì tất cả các cái mũi móc của vòng này mình sẽ móc vào đường móc nằm bên trong nha mỗi chân ta cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và đều đâm kim vào đường bên trong ha móc tương tự cho đến cuối vòng ta hoàn tất được hàng thứ 16 kết thúc hàng 16 nè lên một xích từ hàng thứ 17 thì mình sẽ móc đều tức là mình sẽ không móc vào đường bên trong nữa nha mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn phần màu trắng bên dưới bao nhiêu hàng không tăng mũi thì phần màu nâu bên trên là một nửa số hàng đó ha các bạn sẽ móc cho đến hàng 18 sau khi mình đã kết thúc được hàng thứ 18 đến hàng thứ 19 mình sẽ tiến hành giảm mũi giảm mũi để giúp cho cái phần đầu của mình nó có cái độ bo nhỏ lại kết thúc hàng 18 ha móc lên một xích mình sẽ quay ngược vào cái hàng mà mình tăng mũi cuối cùng của cái phần đầu mình sẽ có 7 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân nè thì các bạn sẽ bê cái 7 mũi mỗi chân này lên bên trên này mình sẽ móc 7 mũi mỗi chân một nè móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư thứ năm thứ sáu và móc đơn thứ bảy vào chân thứ bảy được 7 mũi rồi ha phía dưới mình tăng mũi vào chân thứ 8 còn lúc này mình sẽ giảm mũi hai chân liên tiếp chụm lại thành một mũi nè đâm kim lần lượt vào hai đường móc nằm bên ngoài đây như vậy là ta sẽ có cụm 7 mũi mỗi chân xen hai chân chụm mũi móc tương tự cho đến cuối vòng 7 mũi mỗi chân nè 2 3 4 5 6 và 7 sau đó là hai chân chậm mũi lần lượt đâm kim vào đường bên ngoài ha móc đến cuối hàng thì hai chân cuối cùng cũng là hai chân mình chụm lại thành một mũi nè kết thúc đâm kim vào đây móc một mũi dời móc lên một xích tiếp tục đến cái hàng móc thứ 20 hàng móc thứ 20 thì các bạn sẽ dựa cho mình vào hàng móc 19 cách giả mũi nó cũng tương tự giống như cái phần ngực bên trên này thì mình sẽ giảm số mũi mỗi chân này xuống một mũi còn 6 mũi mỗi chân 2 mũi thứ ba mũi móc thứ tư mũi thứ năm và mũi thứ sáu có được 6 mũi mỗi chân rồi hai chân kế tiếp chậm mũi đâm kim lần lượt vào hai đường móc nằm bên ngoài của hai chân kéo len qua hai chân trên kim móc tương tự cụm này cho đến cuối vòng và mình thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa các vòng móc kế tiếp thì cũng giảm số mũi móc đơn lẻ mỗi chân xuống một mũi và xen kẽ sẽ là hai chân chụm mũi ha móc làm sao cho cái vòng tròn của mình nó bo nhỏ lại sau đó mình sẽ nhét gòn vào bên trong khi nhét gòn thì lưu ý các bạn sẽ nhét chặt lại cho cái phần đầu nó đứng vững với phần cổ ha hàng móc cuối cùng của mình kết thúc là 6 mũi nè khi cắt len thì cắt một đoạn len vừa đủ dài sau đó xỏ sợi len vào trong kim khâu và mình sẽ đâm kim lần lượt vào các đường nằm bên ngoài của sáu chân móc đó Cút thật mạnh lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại và tiến hành giấu len vào bên trong. Khi giấu len thì các bạn có thể giấu vào trong các cái chân móc cũng được hoặc mình giấu thẳng sợi len vào trong phần gòn luôn ha như vậy là ta sẽ hoàn tất được phần thân của búp bê như thế này đây là mặt trước nè ta sẽ nhìn vào chân bên dưới để xác định mặt trước sau ha bây giờ mình sẽ móc các họa tiết trang trí đầu tiên sẽ là tay nè ở đây mình đã móc sẵn một tay rồi thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút từ đây mình sẽ móc lên hai mũi móc xích sau đó đâm kim vào chân móc xích đầu tiên móc 5 mũi móc đơn vào cùng một chân móc móc đơn thứ hai nè móc đơn thứ ba mũi móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm được 5 mũi rồi móc lên một mũi móc xích vào quay ngược đầu móc lại lúc này ta sẽ có 5 chân móc các bạn cứ móc đều mỗi chân là hai mũi móc đơn và mỗi chân móc khi móc lưu ý giấu sợi len thừa nha chân thứ hai cũng móc hai mũi móc đơn nè làm tương tự cho mình cho đến hết 5 chân ha khi móc đến cuối vòng thì móc lên một xích kéo và cắt len cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài sau đó sử dụng kim khâu và mình khâu cái phần tay này vào hai bên của phần đầu ta sẽ hoàn tất được hai tay ha bây giờ mình sẽ tiếp tục móc phần tóc phần tóc thì ở mặt trước các bạn sẽ đếm cho mình tổng số mũi móc mình có được ở hai phần tay là bao nhiêu nè đây từ hai điểm bên tay là bao nhiêu nè sau đó mình sẽ chia 3 phần phần chính giữa nó sẽ nhiều mũi hơn so với hai bên hông ha các bạn sẽ chia cho mình từ tay này qua điểm đánh dấu là 7 mũi phần chính giữa là 11 mũi và tay này qua cái phần này là 7 mũi nè sau đó mình sẽ móc cái phần à, tóc ở phía trước ha ta sẽ quay ngược thân búp bê lại tạo cho mình một nút ở sợi len màu nâu nè kéo sợi len dài sau đó mình sẽ đâm kim vào cái chân móc sát với cái phần tay kéo nút vừa tạo qua chân móc móc lên một mũi móc xích móc vào chân ta vừa móc mũi dời đó một mũi móc đơn tức là chân đầu tiên ha một mũi móc đơn đến chân thứ hai sẽ móc một mũi nửa kép khi móc nhớ dấu len thừa ha chân thứ ba sẽ móc mũi kép đơn chân thứ tư là cái chân nằm chính giữa thì chân này các bạn sẽ móc cho mình hai mũi kép đôi thì mũi kép đôi móc như sau ta lấy len hai vòng lên trên kim đâm kim vào chân thứ tư sau đó kéo len qua chân móc kéo len qua hai chân trên kim lần thứ nhất lần thứ hai và lần thứ ba tiếp tục mũi kép đôi thứ hai cũng vào cái chân móc đó luôn ha có hai mũi kép đôi vào chính giữa rồi còn lại ba chân nè thì chân thứ năm móc một mũi kép đơn chân thứ sáu móc một mũi nửa kép và chân thứ bảy là chân cuối cùng móc một mũi móc đơn kết thúc đâm kim luôn vào cái chân móc mình móc mũi đơn cuối cùng đó là cái chân thứ bảy móc một mũi dời ta hoàn tất được phần mái đầu tiên nè phần mái chính giữa sẽ là 11 mũi móc cho mình chân đầu tiên một mũi móc đơn chân thứ hai móc một mũi nửa kép chân thứ ba móc một mũi kép đơn chân thứ tư móc mũi kép đôi quấn lên hai vòng lên kim nè đâm kim kéo lên qua hai chân lần thứ nhất lần thứ hai và lần thứ ba chân thứ năm cũng móc mũi kép đôi đến cái chân móc thứ sáu là chân móc nằm chính giữa thì chân đó các bạn móc cho mình hai mũi kép đôi vào cùng chân móc kép đôi đầu tiên nè vào chân móc thứ sáu ha mũi kép đôi thứ hai cũng vào chân móc thứ sáu luôn các chân còn lại thì mình sẽ làm giảm dần giống như các cái chân mình vừa tăng chân thứ bảy móc một mũi kép đôi chân thứ 8 cũng móc một mũi kép đôi đến chân thứ 9 móc một mũi kép đơn chân thứ 10 móc một mũi nửa kép và chân thứ 11 móc một mũi móc đơn kết thúc đâm kim vào chân đầu tiên của cái mái thứ ba móc một mũi dời như vậy là ta hoàn tất được cái mái nằm chính giữa nè đến cái mái thứ ba thì làm tương tự giống như mái đầu tiên mình cũng có 7 mũi móc thì 7 mũi này các bạn móc vào chân đầu tiên mũi móc đơn chân thứ hai móc một mũi nửa kép chân thứ ba móc một mũi kép đơn chân thứ tư móc hai mũi kép đôi kép đôi thứ nhất mũi kép đôi thứ hai tiếp tục chân thứ năm móc mũi kép đơn chân thứ sáu móc mũi nửa kép và chân thứ bảy là chân cuối cùng móc mũi móc đơn sau đó đâm kim vào chân mình móc mũi móc đơn thứ bảy cuối cùng móc một mũi dời kéo và cắt len đâm kim từ dưới lên trên vào cái chân móc mình vừa móc mũi dời kết thúc kéo sợi len sau đó mình sẽ giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc ta hoàn tất được tóc mái đằng trước cho bé rồi nè thì tiếp tục mình sẽ móc phần nón cũng như là búi tóc bên trên đối với phần nón thì cách tăng mũi cũng tương tự giống như cách tăng mũi ở cái phần đầu bên dưới nè vòng đầu sẽ móc 6 mũi móc đơn sau đó tăng mũi dần ha và cái vòng tăng mũi cuối cùng của mình là 7 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân phần nón các bạn cũng làm tương tự như vậy 7 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy cho đến khi mình đội cái phần nón này vào bên trong phần đầu nè thì nó sẽ ôm sát được với cái phần đầu gần đến phần mái là được ha bây giờ mình sẽ móc cái phần vành của nón ha đối với phần vành để ý ở mỗi chân móc nó cũng có hai đường móc thì ta sẽ đâm kim vào đường nằm bên ngoài nha móc cho mình theo công thức như sau chân đầu tiên móc một mũi móc đơn chân thứ hai sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc mình sẽ có cụm một mũi móc đơn xen hai móc đơn cùng chân móc móc tương tự cho đến cuối vòng và tất cả các cái mũi móc của vòng này đều đâm kim vào đường bên ngoài ha một móc đơn xen hai móc đơn cùng chân móc khi móc đến kết thúc cái hàng đầu tiên đó các hàng còn lại thì mình sẽ không cần phải tăng mũi nữa các bạn sẽ móc đều cho đến khi cái phần vành nón có đủ cái độ rộng khi mình đội vào trong cái phần đầu của búp bê nó sẽ không có bị che mất cái phần mặt ha đây ta sẽ có được cái phần nón như thế này đội vào nè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 kéo qua hai chân trên kim được ba đường móc kéo len qua hết ba đường trên kim ta sẽ được một cụm đầu tiên ha lên một xích nè tiếp tục cụm thứ hai cụm thứ hai thì các bạn sẽ làm cho mình ba lần như vậy ta lấy len đâm kim kéo len kéo qua hai chân lần thứ nhất tiếp tục lấy len lần thứ hai qua hai chân lấy len lần thứ ba qua hai chân kéo len qua hết bốn chân trên kim ta được cụm thứ hai móc lên một xích các bạn làm tương tự cho đến khi mình được 8 cụm ha cụm thứ ba nè lấy lên lần thứ nhất nè lần thứ hai và lần thứ ba kéo qua hết bốn chân lên một xích tiếp tục cụm thứ tư kéo qua hết bốn chân lên một xích cụm thứ năm làm lần lượt cho đến khi mình được 8 cụm ha sau khi móc đến cụm thứ 8 rồi các bạn cũng móc lên một xích và ta sẽ đâm kim vào cái chân của cái mũi chậm đầu tiên một mũi dời móc lên 3 mũi móc xích như vậy là ta sẽ có được 8 cái khoảng trống giữa 8 cái cụm đó thì bây giờ mình sẽ móc vào 8 cái khoảng trống đó ha cái khoảng trống đầu tiên nè thì các bạn sẽ móc lùi cho mình rề phía sau của cái ba xích này nè đây ba xích này nó có cái khoảng trống ở phía sau thì đối với cụm đầu tiên ba mũi xích này được tính là một mũi thì các bạn sẽ lấy len hai lần lên trên kim ha sau đó kéo len qua ba chân trên kim ta sẽ được cái cụm đầu tiên nè lên một xích tiếp tục khoảng trống thứ hai khoảng trống này sẽ móc cho mình hai cụm cụm đầu tiên nè kéo qua bốn chân lên một xích tiếp tục cụm thứ hai cũng vào cái khoảng trống đó lên một xích nè ta sẽ có được hai cụm vào cùng một khoảng trống các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho các cái khoảng còn lại ha mỗi khoảng cứ móc cho mình hai cụm tương tự là được mỗi cụm sẽ lấy len lần lượt 3 lần lên kim ha kéo qua bốn chân lên một xích nè cụm thứ hai vào cùng một khoảng trống kéo qua bốn đường trên kim lên một xích và làm tương tự cho đến hết khi móc đến cái cụm cuối cùng thì cái khoảng trống cuối cùng cũng là khoảng trống đầu tiên mà mình móc cái cụm đầu tiên thì các bạn tiếp tục móc vào khoảng trống đó thêm một cụm nữa kéo qua bốn chân trên kim móc lên một xích đâm kim vào cái chân móc của cụm đầu tiên móc một mũi dời và lên 3 mũi móc xích như vậy là vòng thứ hai hoàn tất và tạo ra được tổng cộng là 16 cụm nè 6 cụm nè 8 cụm 10 cụm 12 14 và 16 là cụm đầu tiên và cụm cuối cùng nè thì 16 cụm đó sẽ tạo ra 16 khoảng trống vòng thứ ba mình sẽ móc mỗi khoảng trống là một cụm để cho cái phần búi của mình nó có cái độ sâu ha luôn luôn cái cụm đầu tiên mình sẽ móc lùi vào cái khoảng trống phía sau ha và cụm đầu tiên sẽ lấy lên hai lần lên kim và kéo qua ba đường lên một xích cụm thứ hai móc vào khoảng trống thứ hai và cụm thứ ba móc vào khoảng trống thứ ba sau đó làm lần lượt tương tự cho các khoảng còn lại ha móc đến cuối hàng và móc cho mình thêm một hàng móc tương tự như vậy nữa khi mình đã hoàn tất được cái phần búi nó có được một cái độ sâu và rộng như thế này rồi khi ta ướm vào trong đầu nè đây nó sẽ tương đương với cái phần đầu như thế này rồi ha thì bây giờ mình sẽ giảm mũi hàng thứ năm này mình sẽ móc mũi móc đơn ta sẽ có tổng cộng là 16 cái khoảng trống như thế này mỗi khoảng trống sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn ha thì khoảng trống đầu tiên từ điểm kết thúc nè là khoảng trống này móc hai mũi móc đơn khoảng trống thứ hai móc hai mũi móc đơn và làm tương tự cho mình cho các khoảng trống còn lại cho đến hết mỗi khoảng cứ móc hai mũi móc đơn là được ha móc đến cuối vòng thì đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một xích hàng thứ sáu ta giả mũi cho phần búi nhỏ lại móc theo công thức như sau hai chân đầu tiên mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn hai chân kế tiếp sẽ móc chậm mũi chậm mũi thì đâm kim vào đường móc nằm bên ngoài ha tiếp tục làm tương tự cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ta sẽ được tổng cộng là 8 cụm liên tiếp ha cụm thứ hai nè hai chân chậm mũi tương tự cho đến hết vòng đây thì cái vân búi của mình nó sẽ có cái độ bo nhỏ lại để dễ dàng thì các bạn sẽ nhồi cho mình một ít gòn vào bên trong cho cái phần búi của mình nó được chắc chắn nè mình sẽ ướm cái phần búi này vào trong đầu nó nằm ở một bên tay như thế này thì bây giờ mình sẽ tiếp tục tăng mũi cho phần búi của mình nó có cái độ rộng ra để mình dùng keo mình dán cái phần búi này vào trong đầu ha hàng tiếp theo này là hàng thứ 8 thì hàng thứ 8 các bạn sẽ móc vào các cái đường móc nằm bên ngoài của mỗi chân móc ta sẽ móc theo công thức một móc đơn xen hai móc đơn cùng chân móc ha móc tương tự cho đến cuối vòng ta sẽ có tổng cộng là 8 cụm như thế này cụm thứ hai nè tiếp tục ha cụm thứ ba một móc đơn xen hai móc đơn cùng chân móc móc tương tự cho đến hết hàng móc thứ 9 thì móc theo công thức hai mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân và ta sẽ móc luôn vào chân móc ha móc tương tự cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối và tiếp tục móc tăng mũi cho hai hàng kế tiếp để nó có cái độ rộng đây thì như vậy là mình đã có tổng cộng là 4 hàng hàng cuối cùng của mình nó sẽ dừng lại ở 4 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân nè nó sẽ có được một cái độ rộng như thế này thì cái phần búi này các bạn sẽ sử dụng cho mình keo nến mình sẽ bôi toàn bộ phần keo vào cái lớp mà mình tăng bên ngoài nè khi dán thì phần búi sẽ sát mép với cái phần tóc màu nâu ở bên trên đầu dán sát như thế này nha búi còn lại thì cũng làm tương tự nón thì các bạn có thể dùng kim khâu hoặc là keo nến mình đính cố định phần nón lên trên đầu luôn đối với phần đầm đầu tiên tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút từ đây mình sẽ móc lên một sợi dây móc xích có cái bề ngang bằng với cái bề ngang trước ngực của búp bê nè từ hai bên nách đi qua ha các bạn có thể móc cho mình tầm khoảng 18 mũi móc 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18. Đây ta đo cái đoạn xích này vào thì nó sẽ bằng với phần trước giữa hai bên nách. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Móc lần lượt vào 18 chân đó mỗi chân là một mũi móc đơn. Tương tự cho các chân còn lại đến hết. hàng móc thứ hai móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại ở hàng thứ hai này giảm mũi cho mình giảm đầu và cuối cho cái phần nách nó nhỏ lại nè giảm mũi đầu thì chân đầu tiên không móc vào đó móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn sau đó các chân còn lại mỗi chân là một mũi móc đơn móc chừa lại hai chân móc cuối cùng còn lại hai chân cuối cùng nè thì ta sẽ giảm mũi cho hai chân này chụm lại thành một thì cách chụm như sau ta đâm kim luôn vào chân móc kế cuối đâm luôn vào chân móc nha sau đó kéo lên qua chân móc tiếp tục đâm kim vào chân cuối cùng kéo lên qua chân móc và kéo qua ba chân trên kim như vậy là hai mũi phía dưới chụm lại thành được một mũi bên trên móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại hàng thứ ba sẽ làm tương tự giống hàng thứ hai giảm mũi đầu và mũi cuối tức là mũi đầu sẽ không móc vào chân đầu móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn các chân còn lại mỗi chân là một mũi móc đơn và chụm lại hai chân móc cuối cùng đây hai chân cuối cùng sẽ chụm lại ha móc lên một xích quay ngược đầu móc hàng thứ tư tiếp tục làm tương tự giả mũi đầu và mũi cuối khi kết thúc hàng thứ tư mình ướm vào trong thân của búp bê nè thì cái hàng thứ tư nó đã có ít số mũi hơn và nó tạo ra được một cái độ rộng cho phần vai thì bây giờ mình sẽ tiến hành à, không tăng mũi nữa các bạn cứ móc đều mỗi chân làm một mũi móc đơn và mình sẽ tạo cái kẽ để luồn phần cổ vào móc lên một xích và quay ngược đầu móc hàng thứ tư này tạo ra được 12 mũi móc các bạn sẽ móc đều mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc lên một xích quay ngược đầu móc hàng thứ sáu tương tự như hàng thứ năm mỗi chân là một mũi móc đơn móc tương tự cho đến hết khi mình đã có được một phần thân trước đo vào trong à, phần ngực à, của búp bê nè thì nó đã chạm được gần đến phần cổ rồi bây giờ mình sẽ chia để mình tạo cổ lên một xích và quay ngược đầu móc hàng móc thứ sáu này có tổng cộng là 12 mũi móc thì mình sẽ chia đôi 12 mũi này ra bên này qua 6 mũi và bên này qua 6 mũi nè các bạn sẽ đánh dấu cho mình vào hai chân nằm chính giữa mình sẽ móc một bên vai này trước sau đó móc bên vai này ha từ phần nách móc qua thì mình sẽ không giảm mũi móc vào chân đầu tiên một mũi nè chân thứ hai một mũi móc đơn chân thứ ba một mũi móc đơn và chân thứ tư một mũi móc đơn đến chân thứ năm và chân thứ sáu chân thứ sáu là cái chân mình đánh dấu nè thì hai mũi đó các bạn sẽ chụm lại cho mình thành một mũi tâm kim lần lượt vào hai chân nè sau đó kéo lên qua ba chân trên kim như vậy là hàng này mình sẽ giảm đi được một mũi ha lên một xích và quay ngược đầu móc lại hàng móc này móc từ phần cổ đi qua thì phần cổ mình sẽ giảm mũi thì giảm mũi các bạn không móc vào chân đầu tiên mà móc vào chân thứ hai ha móc cho đến cái phần nách thì móc đến phần nách phần nách mình không giảm mũi nên mình cứ móc đều ha lên một xích quay ngược đầu móc hàng kế tiếp cũng vậy từ nách đi qua thì không giảm mũi đến cái phần cổ thì mình mới giảm mũi ha giảm hai chân còn lại một chân móc lên một xích quay ngược đầu móc hàng kế tiếp cũng giảm mũi ha từ phần à, cổ đi qua thì giảm chân đầu tiên móc vào chân thứ hai từ nách đi qua thì không giảm mũi ta còn lại hai mũi móc cho hàng giảm cuối cùng tiếp tục móc lên một mũi móc xích ta quay ngược đầu móc lại từ hàng kế tiếp trở đi thì mình sẽ móc đều và không tăng mũi cũng không giảm mũi mỗi chân sẽ móc một mũi móc đơn tức là mỗi hàng mình sẽ có hai mũi móc đơn lên một xích nè móc tiếp hai mũi móc đơn vào hai chân và các bạn cứ móc cho mình thêm nhiều hàng móc như vậy nữa khi đo vào trong thân búp bê thì cái sợi dây này luồn ra phía sau nó sẽ vào chính giữa của cổ sau như thế này thì bây giờ mình sẽ móc tiếp cái mặt còn lại đoạn này thì mình cắt len và giấu len thừa vào trong mũi móc thân thứ hai thì mình cũng sẽ làm tương tự móc từ phần ờ, cổ đi qua thì giảm mũi còn từ phần nách đi qua thì không giảm mũi ha móc bằng cho cái đoạn ờ, mà mình vừa móc ở cái cạnh bên nè ta được hai bên thân rồi nè khi đo vào trong thân của búp bê nè hai cái đầu của cái sợi len nè nó sẽ nằm sát với nhau thì mình sẽ tiến hành tạo cái khoảng trống cài nút cho cái đầu còn lại ta có hai mũi móc móc lên một xích quay ngược đầu móc lại chân đầu tiên móc một mũi móc đơn từ đây móc lên khoảng tầm 2 đến 3 mũi móc xích 1 2 sau đó đâm kim vào chân còn lại móc một mũi móc đơn móc lên một xích kéo và cắt len ta sẽ tạo ra được một khoảng trống để mình có thể cài nút giấu sợi len thừa ha từ phần thân trên của váy bây giờ mình sẽ móc phần thân dưới quay trở lại với phần bụng của búp bê thì ban đầu mình có 42 mũi móc 42 mũi cho cái phần bụng nè xích đầu tiên mà mình tạo cho phần thân trên của đầm là 18 mũi móc đây là cho xích của phần thân trên ha thì 42 mũi trừ cho 18 mũi mình sẽ ra được 24 mũi móc 24 mũi này các bạn tiếp tục chia đôi cho mình chia đôi thì mình sẽ được 12 mũi thì 12 mũi này các bạn sẽ ghi bên này 12 mũi nè chính giữa này sẽ là 18 mũi là cái phần thân trước đưa xuống đây ha 18 mũi còn lại là 12 mũi nè tổng của cái cụm này mà mình có được là 42 mũi bằng với 42 mũi ở cái phần bụng thì bây giờ mình sẽ móc cái phần thân dưới ha tạo cho mình một nút kéo sợi lên dài có được một nút rồi mình sẽ móc 12 mũi móc xích là cái đoạn ban đầu này móc lên cho mình 12 mũi móc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và 12 có được 12 mũi rồi tiếp tục di chuyển kim đến cái phần thân trước ta sẽ đâm kim vào chân đầu tiên và lưu ý ở cái chân đầu tiên này các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào đây hai mũi móc đơn vào chân đầu tiên này ha các chân còn lại mỗi chân làm một mũi móc đơn móc cho đến chân cuối cùng khi móc đến chân cuối cùng thì giống như chân đầu tiên chân cuối cùng cũng móc hai mũi móc đơn vào chân cuối cùng tương tự như chân này ha từ đây mình sẽ móc lên 12 mũi móc xích 1 2 hoàn tất được thì tổng số mũi móc nó sẽ nhiều hơn so với cái phần ngực là hai mũi thì ta sẽ có được cái đoạn này rồi ha bây giờ mình sẽ móc cái phần thân dưới tùy vào nút mà các bạn sử dụng các bạn móc cho mình một đoạn xích khi mà mình chập đôi lại nó vừa đủ để cài nút nè sau đó đâm kim vào cái chân móc thứ 12 đó móc một mũi móc đơn ta sẽ tạo ra được một khoảng trống để mình cài nút phía sau các chân còn lại mỗi chân là một mũi móc đơn đến cái chân mà thẳng hàng với lại à, hai cái mũi mình móc vào cùng chân móc á thì chân đó móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc để mình tăng mũi ha móc vào đây hai mũi móc đơn nè các chân còn lại mỗi chân là một mũi móc đơn và tương tự cho góc này ha cũng móc hai mũi móc đơn vào đó sau đó móc đến cuối hàng khi đến cuối hàng móc lên một xích quay ngược đầu móc lại hàng này thì cũng tiếp tục tăng mũi ở hai cái chân móc mà mình tăng ở phía trên nè móc đến cuối hàng thì móc lên một xích quay ngược đầu móc móc thêm cho mình một hàng móc tương tự trước là cũng tăng một điểm ở đây và một điểm ở đây ha móc đến cuối hàng ta được bốn hàng móc có được một cái độ rộng như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành nối lại đưa cho mình hai đầu các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân của mũi đơn đầu tiên ở hàng này móc vào đó một mũi dời móc lên một xích đây là cái phần cài nút ha mình may nút vào cái bên còn lại này xong mình cài lại hàng kế tiếp thì các bạn sẽ sử dụng cho mình kim đánh dấu hoặc là những bạn nào mà nhớ mũi thì không cần dùng kim đánh dấu ha các bạn sẽ đánh dấu cho mình vào 3 điểm ba điểm này mình có thể phân bổ ở bất kỳ ha làm sao cho nó đều cái phần à, vòng tròn của mình là được móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc đến cái chân đánh dấu thì tháo kim đánh dấu ra và chân đánh dấu sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc tương tự cho các chân còn lại hai chân đánh dấu bên này cũng là hai mũi móc đơn vào cùng chân móc ha móc tương tự cho mình cho đến hết vòng đến cuối vòng thì kết thúc nè đâm kim vào đây móc một mũi dời sau đó lên một xích móc tiếp một vòng tương tự như vòng mình vừa móc mỗi chân là một mũi móc đơn và không tăng mũi ta sẽ có được hai hàng móc đều không tăng nè hàng kế tiếp thì mình sẽ tiến hành tăng mũi các bạn cũng dùng kim đánh dấu mình sẽ chọn 3 điểm bất kỳ sau đó ta sẽ móc tăng mũi ở ba cái điểm mình đánh dấu đó và các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc xen kẽ tức là một hàng tăng thì hai hàng không tăng một hàng tăng hai hàng không tăng và hàng tăng sẽ chọn 3 điểm bất kỳ ha móc cho đến khi cái phần váy của mình nó đạt được một cái chiều dài khi mình ướm vào trong thân búp bê nó có thể bằng giữa chân hoặc là qua chân một tí ha về phần vỏ bánh mì nè tạo cho mình một nút từ nút này móc lên cho mình tầm khoảng 8 mũi móc 1 2 3 4 5 6 7 8 có được 8 mũi rồi ướm cho mình vào trong thân của búp bê này nó sẽ có được một cái bề ngang bằng một nửa so với cái phần bụng phía trước móc lên một xích móc vào 8 chân mỗi chân là một mũi móc đơn móc cho mình cho đến chân cuối cùng nè ở cái chân móc cuối cùng thì các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi móc đơn vào chân cuối cùng nha có được 3 mũi rồi thì tiếp tục móc vào các chân bên này mỗi chân một mũi móc đơn Đến chân móc cuối cùng thì mũi đầu tiên mình móc vào chân đó thì tiếp tục móc hai mũi móc đơn để ta có 3 mũi móc đơn. Kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời. Móc lên một xích. Từ hàng thứ hai trở đi thì mình sẽ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn và không tăng mũi nữa. tương tự cho đến cuối hàng sau đó thêm nhiều hàng móc như vậy cho đến khi phần ờ, vỏ của bánh mì nó có được một cái chiều cao vừa phải khi đã được chiều cao của vỏ bánh mì rồi hàng cuối cùng mình sẽ tạo cái đường viền thì để tạo đường viền nè các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân đầu tiên kéo lên qua chân móc từ đây mình sẽ vòng cái sợi len mà mình cầm ở bên tay trái nè các bạn sẽ vòng xuống dưới kim sau đó vòng ngược lại qua hết trên kim được một vòng như thế này móc qua hai chân trên kim ta sẽ được một cái đường g ha tiếp tục tương tự cho chân thứ hai nè đâm kim kéo lên sau đó vòng cái sợi len xuống dưới kim vòng hết qua kim kéo qua hai chân làm tương tự cho đến hết mình sẽ tạo được một cái đường viền cho giỏ bánh mì ha đến phần móc bánh mì tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn sau đó móc lên một mũi móc xích móc vào vòng tròn 8 mũi móc đơn một móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm móc đơn thứ sáu móc đơn thứ bảy móc đơn thứ 8 kéo sợi len ngắn cuốt lại cho vòng tròn nhỏ lại đâm kim vào chân móc đơn đầu tiên móc một mũi dời và lên một xích hàng thứ hai sẽ tăng mũi móc cho mình theo công thức như sau chân đầu tiên một mũi móc đơn chân thứ hai móc hai mũi móc đơn cùng chân móc ta sẽ có cụm như thế này móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng thì mình sẽ có tổng cộng là 4 cụm liên tiếp cụm thứ hai nè tiếp tục cụm móc thứ ba và cụm móc thứ tư vào hai chân cuối cùng kết thúc đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một xích ta hoàn tất được vòng thứ hai tạo ra tổng cộng là 16 mũi móc đơn 16 mũi này tạo ra 16 chân cho vòng móc kế tiếp thì từ vòng móc kế tiếp mình sẽ không tăng mũi nữa móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc tương tự đến cuối vòng và thêm nhiều vòng móc cho đến khi phần thân bánh mì đạt được một cái chiều cao ha cao hơn so với cái phần túi mà các bạn móc mình vừa hoàn tất được đầm cho búp bê nè phía sau các bạn sẽ khâu cho mình một hạt nút để mình cài vào đây bên trên cổ thì cũng tương tự ha một bên cài nút và một bên may nút mình sẽ luồn vào trong thân búp bê nè luồn từ dưới lên trên phía sau mình sẽ cài lại lúc này nó sẽ vừa với cái phần ngực ha còn phần thân trước nè hai bên sợi dây luồn ra phía sau một bên may nút còn một bên sẽ tạo khoảng trống để cài nút rồi nè cài lại như vậy là ta đã mặc được phần đầm cho búp bê rồi trên mặt thì mình sẽ trang trí thêm mắt và mũi trang trí cho giỏ bánh mì có những cái đường xích sắc màu đỏ sau đó dùng keo nến đính cố định lên trên thân váy tiếp tục trang trí cho đường gân của bánh mì nhét bánh mì vào bên trong chích cho mình thêm một ít keo nến ngay phần tay sau đó mình dán cố định cái phần tay vào bên cái phần túi bánh mì về phần má hồng thì mình có thể dùng phấn má hồng để mình đánh ở dưới hai bên mắt của búp bê ha cho phần mặt của búp bê thêm xinh xắn hơn khi thực hiện mà có điểm nào không hiểu thì có thể để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc chúc các bạn thành công